đinh với thần Đại Lễ Thiên Tử xin chào người dân của ta Nay đinh với thần Đại Lễ Thiên Tử chơi là Lên sờ phần 8 Nhớ like, chia sẻ, rồi đăng ký kênh, rồi ủng hộ kênh để giúp chơi đinh với thần Đại Lễ Thiên Tử Sớm nhận lúc bạc hen Ai là fan một của Đinh Gia Thần Đại Thiên Tử thì nhớ like, chia sẻ, ủng hộ Đinh Gia Thần Đại Thiên Tử từ lên đến năm tương lai được rồi kiếp tiếp không mắt này nếu như nhi thần nói tên của nhi thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận nút bạc đợi chừng nào ngài thiên tử nhận nút quá nốt chứ từng nói nhi thần nói tên cũng không có muộn chỉ ngài thiên tử kiến thức là đến giới thời thiên tử thiên giới tới chừng đó ngài thiên tử sẽ nhận nút bạc mang tên thiên tử nghe số tờ là thiên tử nghe từng đổi tên nghe tôi đi thiên tử ngân ngàn thông tin nhớ like chia sẻ ủng hộ đến giới thời thiên tử từ giờ sao gọi mình là đến giới thời thiên tử ủng hộ đến giới thời thiên tử haven't seen this place in five years. Seems like forever. Nhớ không bỏ nhớ phần tử nha. Vô kiếm cái ờ, cái đồ sửa camera, sửa máy chụp hình. Nhớ like, chia sẻ ủng hộ đến nhớ phần tin tử nha. nhớ ủng hộ linh nha thôi xin đỡ ủa nhớ ủng hộ linh nha thôi xin đỡ precision screwdrivers. Except I can't reach them. Yo, họ đến giao thầu đi xin tử. Ai là fan một của lính giao thầu đi xin tử xin hãy bình That was very smart, dumbass. No can reach. Man, I should have done that before they fell. nhớ like chia sẻ ủng hộ đến tiếng thần lên tiếng đỡ gì I love him. I'll go to the phone. I think that's enough. I love it. You have mad skills, Max. Có lựa sửa ờ, máy ảnh rồi. Thôi đi lên ờ, kia uh, đi lên I've got the tools. Kia, uh, I should go back upstairs before Chloe freaks. Chết ra chia sẻ không hả? Đừng nghe thôi, xin lỗi. bạn là phê một của Linh Gia Phật để tương tự sẽ nợ tình luôn đó chị Nên tin Gia Phật để tương tự cho like sau phần tám Nhớ like, chia sẻ mọi tin Linh Gia Phật để tương tự gì Lucifer bởi Satan kính là ta, Tôn Ngọc Không kính là ta, Gia Cá Lộn kính là ta, Lưu Bom kính là ta, Lucifer kính là ta, Gia Nam kính là ta, Chuyển lên Thánh Dương kính là ta, đến Chân Thọ lễ Thiên Tử, Thiên Tử Hoàng Đế Thượng Tiên, Ông ta lớn nhất của Ngọc Hoàng Thượng Đế trên lục vàng, Giá La chia sẻ ủng hộ đến gia Thọ Lệ Thiên Tử khen. Ai là fan mẫu của đến gia Thọ Lệ Thiên Tử xin lỗi bình luận lớp thể hiện. You found the tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. So, can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah. Mình lên quả tiếng Anh lắm chút Let me see. không đúng you skank. Karma's a bitch. Nice framing too. Wait, I've seen this before. Uh, no way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today, you set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. We get hit Your Alice saved my life. Now tell me the truth, Max. Có cả cho anh nghe không? I was there, hiding in the corner. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a Mình butterfly. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. Đừng, So, did you recognize me? đừng, đừng, đừng. nghe mình thôi em đỡ nghe ai so đỡ nghe tông nội ờ, I'm sure this is all so weird to you after coming back. Nghe tiếng like mình thôi, đừng nghe tiếng của tỏ lít nghe. Để thôi cho so you quyền. must have overheard our conversation. Mình không biết có bị tranh chấp bản quyền không, mình cũng biết nữa. Just a bit. Nhớ like, chia sẻ. There's no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Phải xin cho thằng ấy xin tỏ ra, tỏ lít có hay không? I wanted to. Yeah, why didn't What if he goes on some rampage? Nathan fronts like a thug, but he's a spoiled punk ass biatch. He would have shot you, Chloe. That's a fact. I should tell the principal. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. Seriously, I didn't blab to anybody. Promise. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. I uh, know it was your birthday last month. Uh, mình sửa không được uh, cái máy ảnh cho nên con nhỏ này cho mình cái máy ảnh mới. This was my real father's camera. Uh, uh, máy ảnh này chụp That's so cool. You remembered my birthday, but I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. yep, yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. họ xin this day couldn't get any stranger. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Không biết mình chơi line sợ phần 8 yes, thì down, không biết Max. chừng nào phá đảo đây nha. Mình có biết hy vọng uh, uh, sẽ phá đảo luôn. Mấy mình có phá đảo được không ơi? Dude, the music's not even on. Trốn đó. Bây giờ mình đi trốn. Oh, no fucking way. You need to hide dạ. now. My stepdad will kill me dạ if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Dạ. Max, find a place to hide now. Chloe. I'm coming. What are you doing? Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let me in. Now. Please. One second. My bra is stuck. I'm not screwing around, soldier. Chloe, open this door. I'm coming. What are you doing? Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let me in. This now. lamp is wonky. Please. One second. It might fall if I touch it. I'm not screwing around, soldier. Chloe, open this door. Đúng rồi lên Hồi hộp quá Ừ, tốt rồi này Ông đếm rồi, ông đếm nữa ông rồi Thôi là mình tốn rồi Jesus, I'm just trying on clothes You're so friggin' paranoid Mấy chung là bị phát hiện rồi Combat will do that to you <laughs> hay là mình trốn rồi cái cái súng của ta bị mất mày có nhắn không oh god I didn't take your stupid gun you do know I believe in ừ. gun control Wait. Is that grass? Ờ, you been token up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? Nó sai ông ấy à. Stop treating me and my mom like we're your family platoon. Hey, leave Joyce out of this. I wish you'd leave Joyce, like now. Your life mother that I'm different I care about your mother, and you just keep pushing me. Don't touch me again, asshole. That's the last time. Or I'll bring the cops in here so fast. You're not that dumb. I'd be smart to have you busted. Chloe, someday you'll grow up. Hey, you okay? Welcome to the real step douches of Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would have been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Anyway, Let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hip hole. David was such a mean dạ, bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? Nhớ like, chia sẻ, ủng hộ đến theo thoại thương tử hen. Đến với phòng đại lê thiên tử, thiên tử quần đế thượng tiên, con ta lớn nhất của Ngọc Hoàng thì nói trên lục hoàng chỉ tin về phần tâm à, thiên ma ma dương quỷ sai lăng là tên của mình hen nhớ tên mình chưa mình có hai tên này hen chứ không phải một tên đâu hen tên thứ nhất là tên gia phòng là thiên tử tên thứ hai là tên gia phòng tâm ma à, thiên ma ma dương quỷ sai lăng nhớ tên à, hai tên của mình chưa nhớ là chia sẻ ủng hộ đinh gia phòng thiên tử đến với phần là yên chơi live sò phần 8 á bây giờ phần 8 mà hy vọng tới trần phá đạo con game này không biết mình có phá đạo được không nhớ like chia sẻ một đến với phần yên tử hen mấy mình có phá đạo được con game này không I haven't been here in forever. À, so why do I feel like I was just à, here? Uh, chưa đi qua mà sao quen vậy? This is the exact same path I was on during my nightmare. thôi hẹn gặp mọi sáng hẹn gặp người dân của con sáng nhớ like chia sẻ mọi đêm nhớ thôi cỡ 人家没下。